nơi đây bên nước con đò còn lưu dấu mãi những giờ chia tay câu nhớ thương cho lòng đầy vơi bước bên nhau những chiều chiều lòng gió ơi tóc em buông ngát hương thơm nhẹ nhàng mắt viết dịu dàng khăn hoàng đôi lửa trao giờ chia tay trăng sáng ánh trăng nghiêng soi bóng đôi dẫu tháng năm qua rồi lòng vẫn bồi hồi nhớ chiều bên bến nước tây đa người yêu thương đi trao nguyện cùng câu hát chúc sinh mang niềm niệm mang niềm thương nhớ chẳng sợ ta nguyện hai chữ